thank you. di đà phật a di đà phật a di đà các loài thủy tộc hãy lắng nghe lời Phật dạy tử sanh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lành lại ít nên ai đọa làm thân thủy tộc có loài ở trong sông rạch chầm ao với các thứ thân hình không nhất định khi thì bị lưới rập câu mất hàng ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống mạng gửi giao thớt hồn nương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp gia đình phật tử lê thị hoa gia đình phật tử phạm thị bảy pháp danh nguyên nguyên giác phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng của các ông cầu xin mười phương chư Phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo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 chúng sanh quy phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tam bảo pháp bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật phong sanh công đức thù thắng hành hà vô biên năng vương giai hồi hướng cổ nguyện và chứa chư chúng sanh tóc vạn vô lượng quan phật xá nguyện tiêu tam chứng trường sanh mơn nói bồ tát quy bàn đỡ nghĩ gì nợ công đức bổn cà phơ nhân thiên nhà đặng giữ chúng sanh giai cộng thành phật đạo Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện Phật từ quảng đại cảm ơn vô sai quan giang đạo tràng chứng minh công đức Hôm nay là ngày 12 Tây tháng 11 năm 2019 nhằm ngày 16 tháng 10 à, năm kỷ hợi Gia đình Phật tử Lê Thị Hoa gia đình Phật tử Phạm Thị Bảy Pháp danh Nguyên Giác cung kinh thừa hành lời Phật dạy Pháp Bồ Đề Tâm Quảng Đại mua Phật phóng sanh Nguyện đem công đức lành hồi hướng Tây phương trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu ba đường khổ kinh nguyện kỳ an gia đình phật tử phạm thị bảy pháp danh nguyên giác phạm thị phước pháp danh nguyên hoa gia đình Phật tử Lê Thị Hoa Phan Hiếu Ngọc Nguyện chư Phật tử à, hiện tiền thân su khương hơi bổn mạng bình yên thừa thử phước duyên kiết tường như ý Cầu nguyện toàn thể gia quyến chư tai tiêu diệt Nguyện à, chư Phật tử sống đời bình an hạnh phúc thành tâm nguyện chúc kỳ siêu à, chư hương linh phạm thị ảo phan hữu thiêm lê ngọc năm cụ huyền thất tổ lịch đại tông thân trưởng thử thừa ân câu mong giải thoát âm siêu dương hơi pháp giới chung sanh giai cộng thành phật à, đạo a di đà phật tự quý phật ca à, đường I Ah, yeah. cantando.